Hello everybody. Okay, now so we harvest the tip of the bean and uh, bean and what? Bean peas. and peas. Thì uh, at first you just cut like this. Cut the leaf, them uh, some uh, leaf down there, right? And you just uh, trim them the tip like this. Uh, Broke off. Ah, mother. That evening, this one is tender, so we're able to eat. The rest we roll. Roll too, uh, too long, so. Mm -hmm. yeah. We eat them. Hmm. yeah. Uh -oh, let's see. Yeah, uh, right here. You can read all mm-hmm. right here. Mm -hmm. Yeah, okay. Mm. xỉn này đem ra ngoài à, sân mình à, đem ra ngoài sân mình à, trồng đó nó để nó lên cao quá yeah. Đây Giờ pin pin nó rồi kìa. Pin sò pay, you need to, uh, to. Uh, oh, there was something to these beans. Mm -hmm. We eat it here. Mm, pleasure. Mm. Ừ, ngọt. Ừ, ừ bị ừ. ừ, ngọt quá. Ừ. So they sell it uh, pea soup đấy. Yes. No. Ờ. Ông ấy tìm là tá good. Ok. Ờ. Đó. Đó. thì mình trồng ờ, rau quế, cúng nhủi, rồi mấy cái này, rồi cây cái ớt đây mình cũng trồng từ ở dưới um, từ hột ra nè có bông rồi các bạn đó trồng uh, trong nhà mình cái này phải cần uh, phải uh, nóng lên mới mình mới đưa ra bây giờ mới có 13 độ mà không có thể nào đem được có thêm đem ra mấy cái này ra đem cây này cây à, ớt nè đó mình trồng từ hột ra đó các bạn lên vậy đó trồng đâu cũng khoảng à, hơn hai tháng rồi đó nó lên cao vậy nè lên đâu cũng được à, hai gan cũng có bông rồi còn toàn là nước, cá mà cái nước cá mình à, mấy, mấy cái nhỏ nhỏ thì chơi bà xã nuôi rồi ok đây salad nè nhưng mà bây giờ mình sẽ uh, trồng trong đây rồi nó lớn thì mình đợi uh, này là này là uh, what you call this one Велике о. Forgot? Not lettuce, but um. Like uh, ăn like cô rau dền đấy. Can't remember. Uh, spinach. No, not spinach. No, this is um. Cái con này rất So I can't remember. <laughs> oh, we we planned a cedar. Yes, we planned a cedar. Yeah, cedar. Now forgot the name now. Put the name and there's a letter right here. Mm. Uh, oh. oh, it's There's a here now. Oh. Swiss chard? Oh, sweet chard. Oh, sweet chard. Oh. Theo ốc mà. There. Sweet chard. Oh, hold one. Theo ốc này ờ, mình sẽ cho nó ra để mình trồng với ờ, nước đó các bạn mình trồng làm thủy canh đó, đó này skip chạc mà không biết là cũng giống như cái loại rau dền đó cái này là đây cái này là rau sống nè đó salad nè thì mình sẽ ờ, cho nó vô trong cái managed to make the uh, apple tonight, right? Yes. Mm. Well, you done ready? Done ready, yes. cook only uh, yes. couple of minutes. Uh, yes.